Xin chào các bạn Hôm nay Đại Hương xin mời test cho các bạn thêm một dòng bếp ga Dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp này có thương hiệu là Baloma, Mã số series của bếp là IC N86BHA bốn mã số cuối của bếp Mã số cuối của bếp là 000612 Tôi sẽ mở nắp ra cho các bạn xem nội thất của bếp ra đây là nội thất của bếp tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này được xuất xưởng vào năm 2018 thì ờ, trước tiên để, để các bạn có thể hiểu rõ hơn tất cả những tính năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn đó thì các bạn có thể bấm vào nút phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để chúng ta có thể hiểu rõ hơn tất cả những tính năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn xem thì đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hộp nướng đang nướng hoặc vị nướng được làm từ inox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 Maxell giá 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến uh, ờ, 3 tuần tôi ờ, xin lỗi các bạn từ từ từ từ 3 ờ, cho đến một tháng 3 tuần cho đến một tháng nhưng loại pin này có giá khoảng 40 ngàn một cặp rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn sử dụng bếp á, chúng ta cũng lưu ý là còn lửa chúng ta đang nấu nướng đột nhiên nó giảm nhỏ lửa lại cái đó là do que cảm biến nó đã cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi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 khi hai khi hai quay cảm biến nó cảm nhận được nhiệt độ ở đấy rồi thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc có năng mở đây thì để sử dụng pin sạc á, các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc nó không thể nào cũng vừa vào được đi kèm với đó sẽ, sẽ có một ờ, cái thanh lò xo cho các bạn đây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 sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà sử dụng pin sạc đó, để, để biết được cái lượng pin pin của chúng ta nó còn nhiều hay ít chúng ta nghe vào tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin của chúng ta nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin chúng ta nó sắp hết hoặc là cái đèn ở đây nó báo đỏ lên tức là pin nó yếu chúng ta nên cắm sạc vào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 5. Đồ chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để có thể sử dụng một cách nó tiện lợi hiệu quả hơn cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ một cặp kiềng dự phòng để nhân đôi thời gian sử dụng cặp kiềng zin của nó sử dụng từ từ 5 đến 6 năm chúng tôi tặng thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng tầm 8 đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng nó bị hư hỏng thì các bạn cũng có đồ à, mà để thay không có lo lắng nữa thì bếp này nó là dòng bếp cơ bản nó chỉ có hai chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa nó không có còn ở bên ờ, phía tay ờ, trái của tôi bên phía tay ờ, thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu các bạn muốn hẹn giờ các bạn phải mua cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một chiếc các bạn sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy dây sạc cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này thôi sau đó chúng ta cắm vào ổ điện để sử dụng tăng tối đa là 90 phút tôi sẽ để một phút để thử bật bếp bên phải lên bước cuối cùng là các bạn lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa khi cái thiết bị này bếp sẽ tự động khóa ga các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chín của nó được ngoài ra ở bếp bên phải của tôi thì bếp này nó có tích hợp chức năng rang đây có chức năng rang các bạn như tôi đã giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh nó sẽ tiếp xúc với ờ, cái ờ, nhiệt độ là 250 độ C nó sẽ tự động khóa ga để cho an toàn vì vậy khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để cho nó sáng đèn lên thì bếp sẽ tự động gia hạn cái mức ờ, giới hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao đây là chức năng rang đồ khô còn ở bên đây là có chức năng chọn nhiệt độ chiên và chức năng ờ, nấu cơm nó có khi mà các bạn chiên đồ ăn các bạn bấm vào đây để bấm vào bếp sẽ lưu cái nhiệt độ về 180 độ C để các bạn chiên đồ ăn ở có một cái nhiệt độ ổn định không có lo quá lửa chiên đồ ăn nó bị nóng bị khét đồ ăn nó ngon nó giòn hơn và bên đây là nồi cơm có đây là chức năng nấu cơm đối với chức năng nấu cơm này á các bạn nên sử dụng những loại nồi nó có đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất nếu ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi dành riêng cho bếp ga giá là hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam bếp của tôi cũng đã khóa ga thực hiện chức năng hẹn giờ của thiết bị là thành công đây